Hey, look at that shit. Golden by Wow, my gosh. You got the house. That's a hot golden bar. Look at Woo. One small, one beat. Oh my gosh. Uh, hello, uh, everybody. Today we will make a siêu mai. Uh, that, uh, các bạn hôm nay mình thịt hôm qua mình xay xong rồi đó thì mình sẽ làm uh, là siêu mại uh, à, cho ngày hôm nay. Uh, bây giờ đổ ít xíu uh, dầu vô trong đây. Đó, bây giờ. boil and you will take a dish out of it. mình là à, cà chua mình à, mình à, nghĩa là mình nấu lên rồi mình lột vỏ cái mình nghiền ra chỉ lấy cái nước thôi đó, bây giờ bạn là bỏ vào làm completely yang uh, đây các bạn bây giờ mình đem lên mình hấp hai tuần cao thì nó sẽ nhiều khối hơn các bạn ổ cắm điện chứ sơn la cắm điện lắp thêm vết chị phút nữa cho nên hồng long phút đây cũng ngon Violatory rồi này các bạn Đây bà xã vua thêm nè Hôm nay Hôm qua nè Ngày thứ sáu nè đó Oh I got lottery Hả? On Friday Hả? Win anything? Yes Three dạ. numbers Đúng gì không? Five 43 and the bonus 29 My gosh 20 dollars Oh Đúng rồi game Mua 10 đồng three fives. Ten dollars. And you uh, win uh, twenty dollars. Three in the bonus. Three in the bonus. À, mua 10 đồng trúng được hai chục. Oh my god. Yeah, spent time on twenty. Oh my god. Okay. Luck to you. Rồi lottery. Rồi này các bạn. Đây là xã mua thêm nè. Mà hôm qua nè, ngày thứ sáu nè đó. Oh. I bought lottery. Huh? On Friday. Huh? Yes. Three numbers. Three, 43, and the bonus, 29. My gosh. $20. oh. Double again? More, more down. Three, five, Ten dollars, and yes. you uh, win uh, twenty dollars. Three in the bonus, three in the bonus. Ah, mua 10 đồng mà được hai chục. Oh my gosh. Yeah, spend time 120. Oh my gosh. Okay. Good luck to you.